Biam chao bên in kê na nhẹ nhụt nhẹ nói ôi mùa lô chun phát tiệm alo chúa phiêm mà. tha Ja, នទៅ We are. Oh. என் 走了。 nhân nghe kín ơi oh, my fing are low. yếu thao nín tình à chẹp yết nhẹ nhụt alo tin na à, dù bia rồi 溜喽。 நல்லோ dân ơi ôi, ôi. màn cho cho na dân yêu à cho mình nè lô tin lô yêu thế gì nhân à một châu đô tiền đô xuân chỗ lưu lối phi huê siêu hu ngà thật dơ ma xê ô chiến xê xin lô giảm nà truy quang phê ô phiêu à giảm hiu ê trông xê phiêu xa lô vô tha hề lộ tổ tiền mẹ suy làm hiu ê ô nghĩa na phiêu tha nhé lộ chiếm sẽ chính lộ tài bể lý và ô khuya miu ta na phiếm chê à mà nhé ô lộ mà quay quăng ôi quay làng ô phim mù siêu hu na kèn chuyện na sinh ô chuyện sinh lô giảm na mai linh sĩ ngao à phiêu à chú trông na mô li nhẹ xin ô làm vô nhận à tiếng cho hô mơ hù ngô phê là phiêm mà kiếm tiền nhẹ xin ô quang lô keng xin lô ê mẫu cùng ao mình à mà thay na dạy chính na chỉ em bố nhé quay ô chiều chế lìm lụ chế na hồi mẹ tiêu tiêu ê để xíu hù à, kinh tiền xin ô ê diện xí mới giảm lô lì ngạ oang phê ô phiêu khung kín đê hạng bài na chết cho nhẹ ô ô ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, hin la ô pino cha ve khó mai à chỉ nằm nhiều nhé trang ôi phàm na nam liang nhối hin chiều ô biểu xây chi ma nam khoa trang tái lưu ôi, trang tài lô tòng na cha với xe ô phiêu à em phiêu ê chung chê phiêu xa lô em hiếu phô nhân mẹ lê ôi hệ nam nhô ê khó mà dễ mù mèn ê xíu ê mô phụ chiêu lô về nam nhô ê na diệp buôn à khó liền na nói dân ô diệp bồ khó liền nà nói ô quêu máu men lê xe nhà tôi sẽ tặng ô yam khó biểu xe từ lưỡi lô trắng ô tiêu diệp khi na siêu tuang à liều yam duân ôi phang khi dễ yểm lỡ chiều na yểm phô yo cung kín na mẹ bé bé khăn xê na đi à ôi yam kim chế phô nhiên na cho la lô pina กีนาเอ้ยแปดแปดจะขันเสนาดิโอคุงกินเลองนาอาทิมจางโอบุยาคุงกินเนไลโยนาจันสุยดิโอ khung kim tê chàng lô bài chép trói ô vì nội mình nghe thính vườn na y tà na siêu ô hai chỗ giảm xiên na thế coi lô xiên hai chỗ giảm xiên na thế thiếp ma chiều ô kim duan là siêu nhân là bè nhé nino kim duan là siêu nhân là chế pet bè nhé phui ôi đồng thi na chế thao lô vết tê tàng lô sen à thế chỉ nhận à sẽ tu thí ngại ôi y tu sẽ tà nô hê cha hô chun lo na với nắng miêu à rồi thế ra ôi phang lù tà yết yang với xiêu giàu ôi nhiên ế sen xiên na dám kín mẹ ôi thảo phải gì chế dám kí nào xiên na kê ma chia chai dám phang kín ôi แรงสุนเจียคอยไว้ไม่ฟังปวง เจ็บปวนไม่ขอเลียนใจนานตุกินโอยยำกินใจฟามวนน่ะจนหีนาโลยางโอยคู่ป่วยเจียนเจียมมาหลอกคอเดียว diễn na chiêm dễ lo khỏe ya na na ô biểu à nhân nhân na siêu cho na siêu khan na sẽ khỏe tuang nghe mình à ôi yam kim se tiền lô chiếm mà khoe min ô biểu khó ở liền à, nam nhớ răng à, ô nam nhớ lo biểu lo biểu một chiều về làng á à, phê thì cho hèn nghe chỗ ơi mẫu tiền à cao mẹ nguy dạ nà ô